trước khi vào video mình có phải thông báo là hiện tại sức khỏe mình không được ổn cho nên mình sẽ ờ, sửa vài hôm cho nên khi nào mình khỏe lại mình sẽ ra video ngay tức cho nên video này mình làm để các bạn tạm xem nha ừ thông cảm cho mình giờ mình phải đi nghỉ hơi chút tiếng gì mà ổn tệ à, đúng rồi đúng là zombie tấn công là mấy ngày từ đó đến bây giờ zombie nó lan ra rồi giờ có lẽ mà nó đã đến để tấn công cái chỗ nơi trú ẩn này của mình quá sức khỏe mình không nổi thôi tốt nhất mình vẫn phải tham gia cuộc chiến này đó, duy nhất cách duy nhất mình có thể làm đó chính là bảo vệ nơi này và tất nhiên là phải dùng vũ khí hiện tại thì mình cũng chẳng có gì bắn chết vào chúng này mày tiếp theo bắn và chắc chắn là mình sẽ không bị chết đâu là nào nữa mình đã ngất như kiểu hôm qua rồi bây giờ mình tìm lại cố gắng lên và đừng về ngất thêm lần nào nữa bọn chúng đang tấn công vào chỗ tiểu thần này thôi thì cứ bảo vệ cố lên kia rồi cô còn bắn có là chúng khá là trâu mình không nghĩ bọn chúng mạnh như vậy thôi thì cứ cố vậy chắc chắn rằng mình sẽ không bị ngã thêm lần nữa nữa điều đó chắc chắn vẫn là tôi sao bây giờ tôi đang cố gắng để bảo vệ được cái chú trụ sở hay gọi là chỗ nuôi chuột của mình để khi có thể có lệnh để tiếp tục đi cho khác tao phải xuống đông thế lần này đáng ra mình lên dùng một khẩu súng khác thường ngắm này gần như nó cũng không có làm đau lắm tại nhớ thế và chúng nó hình như tiến hóa thế là cũng đục bắn có là hơi mù mà thôi sao có người cần cứu chết tiệt đứng đầu với nó vậy sao tao nghĩ vậy đâu thôi thì tôi cũng chẳng biết bẩn vậy dạ yeah, đâu anh này đứng đâu đấy trước hết phải cứu loại là trên hết tốt nhất phải tìm cách thử hết con này đã máu mình đang gần hết có lẽ là phải ok rồi đến cơ hội cơ hội cứ người thôi tất nhiên là cứ phải có đồng đội thì mới có thể đánh được con này quá trâu đấy ta chắc chắn là ta sẽ có bị hao của các ngươi đúng không bị hao đâu này chết thiệt rồi cuối cùng vẫn bị nó đánh dân thường mình cần để cứu mình trước hết phải để vây trong đội để có cứu mình ok em cứu rồi có rồi bắn đội tại tôi nghĩ skill trên mọi thứ sẽ ổn bắn cố lên ta cần phải bảo vệ cái trường khu <coughs> chết đẹp con ta vật chúng đánh mình hơi đau rồi à. có lẽ là do bọn chúng đánh là bây giờ mình khá là yếu chết đẹp cái chỗ nơi chữa ẩn này mình có lên di chuyển không <laughs> cứ bảo vệ trước đã bây giờ thì Ôi, mình có một, một thuốc không mới được một bút thôi cho nên bây giờ cần cái tiền kiếm điểm đấy, đây đáng hiểu đang lành thì là luôn bị tiện đáng ghét ở chỗ này tự nhiên ra cái pháo gì chạy sao được rồi bắn à, chỉ có thể dùng được khẩu pháo này thôi bà được ra à dạ đâu chúng đánh đau á tao nghĩ mà chúng mày kinh vậy chết tiệt phải đi qua khu nhà này bắn chết tiệt sao chứ thế Ê. ừ đúng rồi với chúng có mini chạy thôi đâu quên hết ta không giới thiệu đâu ờ, có vẻ lời uh, giới thiệu này hơi kỳ kỳ lạ tôi đấy tôi là Sarah à, ờ, vâng một cái ngày nào đó mà zombie xuất hiện và tôi hiện tại đang bảo vệ khu uh, gọi là khu chữa được rồi chết tiệm mình đông đông quá làm sao để có thể bốn người sáu người đây một người bị thương rồi để sẽ không thể cứu được mà nó quá đông nói chung là đấy sao mình có thể giết được chết tiệt ô oh, cái gì đây không là magamon chết tiệt này đông quá hai người chết rồi chết rồi bây giờ phải chạy mình chỉ có thể liên tục bắn của pháo này bây giờ thì hết cách rồi chạy thôi mình phải cần cứu bọn họ nhưng sao đây rồi sớm đi còn hai mỗi người hai mốt còn đợt này có vẻ khá là ít để ghét để sao có lẽ mình nên dùng hết khẩu pháo ấy xuống lúc cái ngồi nó pháo ấy nào từ nạp đạn đã hơi lâu chết đẹp sáng ra phải mua thêm cái gì đó rồi chết nguyên một con ba con cuối được rồi con này cũng đỡ được cứu rồi đây vào rồi đồng đội cứu may quá giờ mình phải làm gì à đúng rồi đi lấy hồng thính đâu rồi đâu rồi đây rồi à, chết tiệt đập này người đau rất là không biết làm gì nữa chết tiệt giờ bọn chúng lại tấn công đợt này cũng rất bao nhiêu đứa bao nhiêu con đây nó đồng quá sợ bị chết tiệt sắp hết thời gian rồi sao bọn chúng còn mấy người này còn hai thôi mình cần để máu trận này rất là đông rồi rau 10 đến rồi phải cố gắng để bảo vệ đâu mày mày mày mày đi mày mày đi đi để kết thời gian ừ, mày chết chết đấy chết đấy không thả nữ được ai à không thả nữ được chết thì bọn nó càng ngày càng đông bọn này không thể nào chết đi lại hụt rồi đáng ghét đấy là hụt nhanh rồi à. có lẽ mình lên cải thiện ai à đau, mày mày chết đi bọn khốn chết đi chết đi ai à đưa một thằng khó chịu về, chết đi chết đi chết đi đây con này trâu quá rồi không biết bạn này trâu vậy được phải mấy ngày rồi sao mà nó trâu đây đáng ghét bọn lô tuy nó rồi sao vậy ai ai ai ai oh, đồng quá ok rồi silver bullet nên là đang mình có thể quan sát bọn này được rồi dạ có người cần cứu một mình đã chết đang ghét không được cứu đâu một người nữa gần chết đi cứu ngay chết tiệt phải ra nó đã đông quá mình không thể đến được cho đây ôi đừng nói lẽ là chết rồi đón gạch không cứu được ấy à mình phải tấn công bọn này bây giờ may còn đủ đội à còn đấy đông quá không được không thể bỏ cô được đã tại thì mà vẫn còn đang ổn mày mày mày này đấy không biết bao giờ nó kết thúc đây sức khỏe mình đang ngày càng yếu rồi à, ai à đậu sạch đậu sạch đậu sạch bọn này đông thế ấy không ngờ mà mình mình phải đánh bọn này đây ấy ạ à. vâng chết đi chết đi chết đi này không thắng được ở đâu bây giờ chạy chạy là lại bắn bắn ok bọn này trông quá bắn thêm nữa ô oh, skill tôi qua rồi lấy luôn à. chết ừ. bắn một phát một phát chạm một bắn bắn bắn đây con này cũng hết đạn để để mình cảm thấy có nhiều bút hơn hiện tại chỉ có hai bút thôi nhưng hiện tại tôi tôi quan đã đủ thì phải đợi đưa ra lấy tôi luôn đấy đây ạ không lỗi như vậy tiền phải bảo vệ cái nơi chuẩn này bao giờ chim đông quá nhưng mà vậy là xuất sắc được ấy bắn bắn bắn này chơi thắng ở đâu bắn mình nghĩ thắng ta rồi không nghĩ này đây dễ vậy đâu đấy ngã một lần thôi cần cứu đáng ghét cái tên này được mình phải giết những con cuối cùng để có thể cứu được tốt nice ok rồi đi lấy thôi giờ à, này không thể đợi được à, mình cần lấy lấy những tốt hơn đáng ghét mười hai giây nữa mười một đợt tiếp theo là đấy rồi chưa có thời gian nghỉ ngơi mình cần phải tắt lại gỗ đã <coughs> không có thời gian đâu nhanh nhanh nhanh rồi đến đi chết hẳn hiện tại đã bốn người đúng một con ấy ạ thì đã ở đây rất là lâu rồi sao cả mặt mình vẫn còn quá gần nào không sợ tao vẫn đánh được vì con chết đi không được lại gần đây ạ thằng đánh ấy đây đây ạ không được chết rồi <coughs> chết rồi cánh cánh đau này chết tờ rồi có vẻ là mình đang yếu dần đi không được mình cần một cái con cứu thương nhưng mà hiện tại mình cũng có mình dù máu mình có thể hồi lại được nhưng mà mình lại yếu dần đi Đấy, bắn đi chết này này này mày thằng bưởi ok rồi bắn này còn đông quá chết đẹp mà mình không đủ đâu ai à lại bị đánh rồi đi tội <coughs> chết rồi bệnh à, sức khỏe ngày càng yếu không được thì giết bọn nó <coughs> trước khi bị rơi xuống trước khi rơi xuống đấy vẫn có bốn người đâu quá toàn nhân để bắn thôi thì mình là đợi tấn công cuối cùng rồi này nữa để đi cưới trong tháp rồi mà không bắt được châu sao đây ấy à đánh rồi sợ dạ đây boss này con boss này trâu quá không đánh nổi chạy chưa chạy ra đừng nói nghĩ chết rồi không không được chết sức này còn nhiều không còn được sức nữa sao đây bắn cố lên nhưng mà mấy còn đó đi chết sợ rồi đang ghét này nổ bắn tao không thua cuộc tao được thua cuộc rồi không bị thua rồi bắn chết chỉ có thể giết được không phải được ghê thật đấy ai à này bây giờ này này chết tiệt thật mình cần phải lấy thêm những cái thuốc nếu không thì không đủ khả năng đánh bọn ai đâu đây à. đáng ghét giờ mình phải lấy bút thôi đó bây giờ hiện tại mình đã có ai búp mà giờ ơi, lại một người bị ngã rồi mình cần phải đi cứu anh ta à, nếu không thì không có đồng đội để có thể bắn bọn này mất để đấy mình còn thể lấy búp nữa chứ tại mình đã khá nhiều quay rồi Nên, ok cứu anh ta rồi xong đây giờ mình sẽ tiếp tục đi lấy có lên còn vâng, rồi hai cái bút đã hết này nhưng sao mình sẽ kiếm thêm nhưng kiếm thêm bằng việc phải đi giết những con zombie nữa đôi zombie thì mới có thể được coi đâu rồi đâu rồi nếu cứ đắt cả đây cũng có tiền mà bắn này thì vũ tiếp theo cũng khá đắt rồi mày cả vậy giết hết lúc này đã à, chết rồi à, không biết có có hồi máu không nhỉ chưa có hả cái tao tao tao tao đi cũng được nhá tao tiền bắn ê hụt đã ghét tao có hụt ấy ơ mà có lên tôi ơi sắp giết được bọn này rồi mày mày mày mày trầu thế bọn nguy hiểm thật ồ lại có người cần phải cứu đáng ghét phải cứu mày nhưng cơ phải giải vùng vây đã bạn ấy đông quá đông đến nơi mình không chịu được mày này trâu đấy rồi đã có người cần cứu ở đây tôi đây rồi cứu cứu cứu ngay cứu ngay ai da dạ. đông thế mày Đây phải có pháo Đông về phải đã pháo Như đầu tiên rồi Đầu tiên ta thì phải Ok Nhưng chưa hết cứ bảo vệ đấy Đây rồi có bị máu rồi Nào ok rồi tốt này quá Thế rồi rồi Ok rồi ổn rồi đó Yeah thế bài Giờ mình sẽ mua cái này Mua xong rồi giờ Thì tiếp tục hạ lên mũi này thôi Ối lên mà này không đông lắm đâu Chỉ có 110 con thôi mà Và thời gian này có đủ rồi vâng không ai phải chết nữa mình cần người đánh bọn này không biết bọn này bao giờ mới đánh và cuối cổ bọn này đánh đâu giả dạ. không không sao cả chết rồi rồi thở hơi thở, hơi gấp ok rồi đánh tiếp bắn đừng ngại bắn chết đi lại cần phải cứu rồi đáng ghét thật tao không đáng phải cứu vậy tại nãy giờ tao còn chưa chết đây à, thì có chết một lần thôi có gì đâu này cứu các bạn cứu cứu cứu cứu cứu ra đâu đâu đâu rồi cứu được rồi nơi nào đánh tiếp đi mày mày mày đến bao giờ mới ghét thúc đây có lẽ tạm đợi lâu lắm đây ai da cố lên ai da cố thủ vậy A few moments later. Ê, đã ghét đã kết thúc chưa vậy? Con này bây giờ còn ba con nước của ơi. Mình đã thủ nãy giờ cũng khá cao rồi. Con thợ mua được một con tướng, may quá. Về luôn để mua ra dạ, skill nó có skill có lên còn mấy con nữa tám con và bốn hai tốt lắm rồi còn một con nữa một lần này lần này sẽ là gì có vẻ hôm nay bó tấn công rồi có lẽ đây là đợt trả lần cuối cùng có lẽ trả lần cuối cùng và mình sẽ di chuyển đến cái khu tiếp theo ông ba lại hết tác dụng ờ, mình cứ thường cũng đã hết tác dụng rồi giờ thì mình cấp được xuống nào nào hiện tại đang có à, đã có năm búp còn thiếu búp nữa đúng sao thế được rồi trời mình cuối mình cần cái gì bạn lấy một khẩu súng nữa à, mình cần một khẩu súng nữa để giảm quay cột rồi tôi sẽ đến rồi ba hai một trận tiếp cuối cùng bắt đầu xong được tới cuối tới cuối, cuối cùng rồi à, có thể được nghỉ ngơi rồi bây giờ chúng ta sẽ đi đến khung tiếp theo đúng thế đi đến chỗ ẩn nấp tiếp theo và xin chào và gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé giờ thì tôi đi đây à, nói là đi đi đâu mới được chứ Đúng. Bến nơi đầy diễn zombie thế này Liệu có này nào có lại an toàn để nấp nữa không